Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dưới Bắc nha Một mùa Noel nữa lại đến rồi à, Không khí lạnh lạnh của mùa đông lại đến Và cái Tết lại đang cập kê Cũng như thông lệ thì hôm nay đồng hồ dưới Bắc chúng tôi Lại à, review ba mẫu đồng hồ OGN Hàng chính hãng đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới Bắc chúng tôi Và vâng, hôm nay tôi sẽ review với anh em ba mẫu đồng hồ này Anh em xem video, xem ưng được mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi Để sở hữu em nó đi chơi Noel cũng như là trong dịp Tết năm mới này anh em nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết từng mẫu một ngay bây giờ anh em nhé. Rồi đến với mẫu đồng hồ đầu tiên Trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ OGN Có mã là RAAC0F05B10B có giá là 5 triệu 880 nghìn anh em muốn là chúng tôi sale anh em 10 phần trăm nhé thì ở à, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cực kỳ là hay này anh em này rất là chất luôn thiết kế theo lối cờ electric cổ điển chức năng của em nó là có lịch ngày ở cọc số 3 giờ đó, tôi sẽ cho em nó chạy này thì đây là mẫu đồng hồ cơ dành cho anh em nào thích à, dòng cơ tự động nhé à, em này được thiết kế rất là chất luôn cực kỳ đẹp luôn đây khóa của em nó đây logo sắc nét của Ozen đây phần dây này dây da thật luôn anh em ạ đeo thì rất là bền bỉ luôn thì em này được thiết kế là dây này và mặt dial là màu đen à, cọc số là màu bạc nổi bật trên nền dial màu đen này em này được thiết kế là bộ kim mũi mát rất là đẹp và trẻ trung luôn rồi tôi đo sai mặt em nói cho anh em xem nhé đây em này sai mặt của em nó là 41 sai mặt 41 này và độ dày này độ dày của em nó là 11.8 Đấy, tôi tay trái nên là cầm nó hơi ngược thước cho nên là anh em cũng thông cảm nhé rồi size mặt 41 và độ dày là 11.8 thì cũng gọi là rất hợp lý rồi anh em ạ Vâng mẫu đồng hồ này thì dành cho anh em là đeo văn phòng học sinh sinh viên công nhân ai cũng có thể đeo được 50 tuổi đổi xuống thì mẫu đồng hồ này thoải mái đeo luôn anh em ạ quá là chất luôn rất là đẹp rồi bây giờ tôi sẽ tháo quả bông này ra và đeo thử cho anh em coi xem là ướm lên tay mình xem có ok không nhé mẫu đồng hồ 41 này thì dành cho anh em là có cổ tay khoảng 17 18 19 đeo rất là đẹp luôn đẹp nhất là cổ tay khoảng tầm 17 18 thì đeo được mẫu đồng hồ này rất là ok này anh em nhìn xem rất là đẹp đúng không ạ và vâng, cổ tay tô 18 thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi cũng rất là ok rồi rất là chất luôn Đó, ờ, rất là đẹp Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ quá đẹp luôn Vâng, giá của em này thì là có 5 triệu 880 nghìn thôi Anh em mua online chúng tôi sale anh em 10% thì nó cũng còn khoảng tầm 5 triệu ba thôi anh em ạ à. quá rẻ đúng không ạ quá đẹp luôn rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ hai thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ giống mẫu đồng hồ thứ nhất nó chỉ khác màu thôi khác màu sắc thôi ba mẫu đồng hồ này cùng một mã với nhau anh em nhé nó chỉ khác màu sắc thôi và hôm nay tôi giới thiệu với anh em là ba màu để cho anh em có thể lựa chọn là anh em mình có thể là thích màu đen thì mua màu đen thích thích cái vỏ vàng thì đeo vỏ vàng và thích mỏ trắng thì đeo vỏ trắng nhé có đầy đủ hết cho anh em à, ok thì anh em nhìn đây trên tay tôi đang là một mẫu đồng hồ được thiết kế là dây màu nâu này vỏ mạ PVD màu vàng à, kim này mặt dial màu bạc xẻ tia này lấp lánh luôn đây anh em nhìn này lấp lánh luôn ánh sao đây bộ kim số và cọc số là mạ vàng kim cực kỳ nổi bật và có chức năng lịch ngày ở cọc số 3 giờ truyền thống thì đây là một mẫu đồng hồ classic cổ điển đấy anh em đeo thì khỏi phải bàn rồi đây là một mẫu mới của thương hiệu Ozen Vâng, tất cả thương hiệu Ozen này nhà chúng tôi bán đều là hàng chính hãng hết anh em nhé. Đây thì à, tôi cho anh em xem đây. Thì à, để mà phân biệt được hàng chính hãng thì thứ nhất là nó có đầy đủ ở đây, có trung tâm bảo hành tại 41 Thi Sách này, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội này. Đây có thông số kỹ thuật mọi cái của mẫu đồng hồ này. Ngoài ra là có cái tem xác thực chính phủ. Đấy, để anh em cào cái lớp bạc này ra và là soạn tin nhắn gửi theo cái mã số đây. gửi về là 8137 thì anh em sẽ xác được đây là cái hàng chính hãng hay là hàng nhái hàng giả anh em nhé Đấy, chúng tôi chỉ có bán hàng chính hãng thôi cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm không phải lo về cái chất lượng cũng như là chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này ok anh em nhìn mẫu đồng hồ này thì khỏi phải bàn rồi quá đẹp luôn vâng cũng giống như mẫu đồng hồ thứ nhất thôi em nó có size mặt 41 và độ dày là 11.8 thì cũng rất hợp lý luôn để anh em nhìn này được thiết kế rất rất là hợp lý mà rất là phù hợp với cổ tay người Việt mình Đấy, mạ PVE màu vàng kim rất là nổi bật và rất là đẹp luôn đây, phần khóa đây đây là phần đáy của em nói anh em này thì à, phần đáy có tem của nhà máy và tem chính hãng của Tân Hải Minh tem chống giả của Tân Hải Minh đây ngoài ra mặt đáy đồng hồ này thì à, có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ vâng mẫu đồng hồ này là lộ mặt đáy để cho anh em có thể quan sát được bộ máy chuyển động ở phía bên trong để đây ví dụ ở đây là có cái bánh đa để mà lên cót cho anh em tất cả ba mẫu đồng hồ này đều là đồng hồ cơ automatic đây anh em này đây có chữ automatic này tự động hết đó thì à, Ozen này là thương hiệu của Nhật Bản cho nên là nó có chữ Japan đấy Japan đây đó. đây phần khóa của em nó đây cực kỳ là đẹp và sắc nét luôn đây phần núm của em nó này có logo của Ozen ở trên à, núm này rất là chất anh em ạ mẫu đồng hồ này thì lên tay thì khỏi phải bàn rồi đây mã của em nó là RAAC 0F04S10B giá là 6 triệu 330 nghìn và anh em mua online chúng tôi sẽ anh em 10 phần trăm chỉ giá chỉ còn khoảng tầm là 5 triệu 7 thôi anh em ạ rồi tôi đeo lên tay để cho anh em có thể là lên tay mình đấy rất là đẹp luôn đúng không ạ quá đẹp luôn này đấy, rất là đẹp luôn lên tay cực kỳ là chất luôn hỏi bàn luôn này dây màu nâu rất là hợp với mẫu đồng hồ này rất là đẹp đây phần đáy đây đấy, còn nguyên ni lông nhá nguyên siêu chưa bóc này đây phần dây này đấy, ogen này đấy, tất cả hàng chính hãng nhá chỉ có hàng chính hãng thì mới có cái tem xác thực chính phủ này thôi còn anh em mà mua mà không có cái tem này thì có nghĩa là mua phải hàng tách tay hoặc là hàng nhái giả thôi rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay thì à, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế cũng rất là trẻ trung luôn đấy dây màu nâu này vỏ màu bạc này mặt diode trẻ tia màu bạc đây bộ kim số cũng màu bạc rất là nổi bật trên mặt diode này rất là trẻ trung anh em ạ Vâng cũng như là những mẫu đồng hồ khác thôi chất liệu là vỏ là thép 316L kính cường lực đây là kính cường lực Vâng, chế độ bảo hành của mẫu đồng hồ này là 2 năm chính hãng và 5 năm tại đồng hồ dưới mắt của chúng tôi cho nên là anh em hoàn toàn yên tâm luôn. Mua thì chắc là đeo chán thì thôi chứ còn nếu thật ra mà nói thì để một mẫu đồng hồ Ozen chính hãng mà hỏng được thì hơi bị khó luôn trừ khi anh em mình có thể là va đập mạnh hoặc ngã nghĩa hoặc làm như nào thì nó bị ảnh hưởng nặng thôi chứ còn nếu không ấy thì anh em mình cứ đeo bình thường thì mẫu đồng hồ này thì rất là khó hỏng luôn anh em ạ vâng lâu lâu thì anh em có thể là lau dầu để à, cho máy của nó chạy trơn tru hơn ngon lành hơn vâng đây ta quan sát này mặt cạnh của em nó đây đấy, phần dây này nguyên siêu nhá đấy, phần dây là phần khóa này đấy, logo sắc nét của Ozen này cực kỳ chất luôn rồi mã của em nó nào mã của em nó là RAAC 0F07S10B giá là 5 triệu 880 nghìn và anh em mua online thì chúng tôi sale anh em 10 phần trăm giá của em nó chỉ còn khoảng tầm 5 triệu 3 thôi anh em ạ đây có cả mã QR để anh em quét nhé đây tem xác thực chính phủ cho anh em này có đầy đủ các à, thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây hoặc là tem phụ luôn rồi tôi đeo lên tay để cho anh em xem nhé size mặt của em đó thì cũng là 41 và độ dày là 11.8 rất là hợp với à, cổ tay người Việt mình đây anh em nhìn này không hề dày một tí nào nhìn nó rất là bình thường luôn nó rất là phù hợp với cổ tay mình đấy anh em mà có cổ tay khoảng 17 18 19 đi đeo mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi rất là ok rất là đẹp luôn đây anh em nhìn này rất là sang anh em mua đeo hoặc là mua tặng cho người thân thì tôi nghĩ là đây một mẫu đồng hồ này khỏi phải bàn rồi chơi Noel rồi là đeo Tết thì tôi nghĩ là rất là ok anh em nào mà chưa có người yêu đeo mẫu đồng hồ này là có người yêu luôn nếu không phải đùa đâu ạ và vâng. đây rất đẹp đúng không ạ rồi đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có một chiếc hộp chính hãng anh em nhé Đây là một chiếc hộp chính hãng của Ozen này Trong có quả bông để cài sản phẩm như này Đây có in nhũ sắc nét của thương hiệu Ozen này Đó Ozen Đây là một chiếc hộp chính hãng luôn Và có cả túi giấy mọi cái của thương hiệu luôn rồi sản phẩm của chúng tôi thì hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ dưới quát đây anh em nhé Có địa chỉ này tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này Đường Mỹ Đình Mỹ Trì Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội này Tầng hầm Bixi Savico Long Biên số 7 số 9 đường Nguyễn Văn Linh Long Biên Hà Nội Và có website thì anh em mình có thể là không thích ba mẫu này thì anh em có thể lên website của chúng tôi thewatt.com.vn thewatt.vn này vâng để xem rất nhiều mẫu đồng hồ khác ở trên đó anh em nhé ngoài ra thì có số hotline anh em cần gì có thể gọi điện trực tiếp cho tôi để tôi có thể là giải đáp cho anh em mọi thắc mắc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 còn bây giờ tôi xin kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.